ôi ờ, đừng ra đấy đừng ra đấy đừng có ra đấy mình chỉ được xem xa thôi không không không, không xem gần nó chém vào người đấy chém vào người là là ấy ngay đấy đấy đấy cắt cỏ đấy xem ổn định chưa đã nào lùi lại đây lùi lại đây các con này lùi lại đây các cháu lùi lại đây áo xanh nha không chạy được đâu nó vồ vào người là không chạy được đâu này chém Đứng đây nhá, không ra đây nhá. À đấy là đây là đây là kỹ thuật cao rồi mới thế được đấy chứ